chào anh em thì chào anh em trở lại với cầu biệt công nghệ cao Tuấn Hải thì hôm nay bên cơ sở Tuấn Hải mình sẽ giới thiệu anh em cách chơi bầu cua bịp bằng cách sử dụng cái à, nắp nắp camera nha anh em đây nắp nhôm camera thì đây không khác gì cái nắp thường hết anh em đây thì đây là cái nắp nắp này mình sạc ở trong nha anh em sạc đây đặt dành đối với những cái nắp khác thì nó hay sẵn ngoài nên người ta dễ phát hiện dễ thấy hơn còn đối với cái nắp này là thiết kế là nằm ở trong nên rất khó thấy rất khó để phát hiện à. đối với cái nắp này mình có thể chơi lên tất cả các cái dĩa như là dĩa nhựa dĩa nhôm và dĩa sứ nói chung là cái gì chơi cũng được đây mình sẽ đây mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng nó như thế nào khi anh em chơi thì nó sẽ có hai cái ờ, thiết bị đi theo kèm đó là một cái đồ mót và một cái màn hình nha anh em đây khi anh em chơi anh em sẽ lắc xong anh em bấm một cái này một lần cái này nó sẽ hiện lên đây anh em thấy không đây rất là rõ nha anh em cái này mình có thể ấn một lần thôi cũng được một lần mình ừ, ấn cái này là nó sẽ hiện lên không cần giữ uh, liên tục đâu nha nè thì đối với những cái nắp khác khi mà mình bấm mình chơi ban đêm á, thì nó sẽ thấy đèn ở trên cái dĩa còn đối với cái nắp này sẽ không có thấy đèn nha anh em thì đây là mình làm theo cái công nghệ mới nên không thấy đèn được đầu mình chơi thử cho anh em xem khi lắc xong anh em nên bấm này à, à. nay nay bầu nha nè cô cô cá à, rất là rõ này nè mình sẽ thử lên cái dĩ nhôm nha bỏ cái này cái, cái dĩ nhôm xem nó có nó rõ hay không bởi vì cái cái, nắp khác thì khi mà chơi này, dĩa thì nó sẽ không thấy rõ thì cái thì nó thấy, nó thấy rõ đây cái nắp cái dĩa nhôm nó còn gõ hơn là cái dĩa sứ nữa nha nè đây đây đây thấy không này cá tôm không có gì hết nha này thấy không khá là gõ à, ờ, nếu mà xem mắt thường thì nó gõ hơn nhiều nha anh em sau đây mình sẽ cái này mình thử ở dưới cái nền này xem nó như thế nào để cho anh em xem rất là chi tiết luôn nha nè ngoài ra bên mình thì còn à, cung cấp à, các thiết bị à, đánh bạc công nghệ cao mới nhất hiện nay như là máy đánh bạc hay là cách như là tài xỉu sóc đĩa gì đấy nói chung là cái gì bên mình cũng có hết thì anh em cứ liên hệ đến hai số điện thoại trên hình sẽ có người ờ, tư vấn cho anh em để lựa chọn những cái sản phẩm ờ, cho anh em chơi tốt nhất và đơn giản nhất cảm ơn anh em đã xem video tạm biệt anh em